cuộc đất ni vun giàu là đôi người về để em ở giàu mà gánh ý đã mấy đồng chiều về đúng vôi là giàu có giàu này kết ni bà ni ơ kết ni bán đôi người ơi đợi ngày ở là ngày duyên ni phần mấy đẹp đôi phai chiều là đôi tay em mi nâng y lấy ờ, nâng ờ, lấy cơi hà sầu trước mời ở ờ, là mời quý khách bấy sau mời là đôi bên là nhớ ý ân tình kỳ mỗi tùy ngộ lương à duyên đi đuốc hoa dầu mà định nghi liệu mấy phi nguyện là chúng mai là dầu ý dầu này thầm mãi thầm mãi không mà phai